rất là nhiều mã kèo trong cái trận này thì anh em thấy mình cho anh em nhiều khi chỉ có một mã kèo chính mà rất là nhiều mã kèo phụ thì anh em biết rồi gần cuối mùa giải nhà cái đưa ra với những cái mã kèo cực kỳ khó đánh cho anh em nên mình mới cho anh em nhiều cái mã kèo phụ để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả thì giống như những anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em không có thể à, vào những cái mã kèo phụ đó thì anh em biết rồi ở ngoài chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em chỉ chưa chơi được trên dưới tài xỉu anh em nhiều thậm chí không có đánh được hiệp một nữa có một ông anh vừa ngày qua ngày qua cũng vừa gọi cho mình anh chỉ đánh được trên dưới dưới tài xỉu anh không đánh được hiệp một luôn đó trong khi đó những cái mã kèo mà anh em cần có vốn để anh em đánh đó là anh em đánh những cái mã kèo hiệp một nhiều khi hiệp một nó lại ăn đó nhưng mà hiệp hai nó lại cho thằng từ dưới gửi quà đó thì anh em thấy nó tuồn tích cỡ nào giống như cái trận của thằng liver hồi qua thôi nhưng mà anh em nào nằm được thằng liver trong hiệp một thì anh em đi ngủ sớm luôn còn hiệp hai nó muốn gửi quà gì kệ nó nó còn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 ăn cao thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram của mình có để dưới phần bình luận cho tất cả anh em để anh em có thể um, nhắn tin nhanh cho mình. Mình sẽ hỗ trợ anh em trực tiếp 24 trên 24 miền anh em có thể nhắn tin qua là mình sẽ hướng dẫn anh em một cái cách nhanh nhất có thể nha. Thì à, bây giờ mình sẽ vào nhận định cho anh em cái trận vòng 33 đó là cái trận giữa thằng à, trận đấu sớm nhất của vòng 33 luôn nha anh em. Đó là trận giữa thằng Barcelona và thằng Osasuna diễn ra vào lúc 0 giờ 30 rạng sáng ngày à, 3 tháng 5. Thì hiện tại anh em thấy trên màn hình của anh em á, là đội hình ra sân của hai đội. Bên phía Barca chơi với cái sơ đồ là 4-3-3, còn bên phía Osasuna vẫn chơi với sơ đồ là 4-3-3 luôn nha anh em. Thì anh em thấy à, hàng công cao nhất của Barca đó là Ravi bên phía cánh trái nè. Cánh phải thì có Ravinha, còn vị trí um, trụ cột chính giữa thì có Lewandowski nha. Đó. Thì à, trong cái vị trí trên bảng xếp hạng á, thì anh em thấy thằng Barca đang có cái vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng và có Vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng nha anh em, có 79 điểm sau 32 vòng đấu thì đang cách thằng Real Madrid vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Thì chắc ăn trong cái mùa giải này thì thằng Barcelona sẽ vô địch rồi ờ, nha. Vô địch cản. Còn trong khi đó, thằng à, Osasuna đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 32 vòng đấu. Thì nếu cái trận này á mà Barca có thể thắng á có thể thôi nha anh em, có thể thắng thì Barca sẽ vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 47 điểm. Đó, anh em thấy. Này hiện tại thì Barca với thằng um, Osasuna thì hai thằng này nó cũng đang thằng nào cũng đang có cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi nha anh em thì Osasuna trong cái mùa giải này Osasuna đang có một cái phong độ cực kỳ tốt luôn nếu mà anh em đã xem những trận vừa qua Osasuna thi đấu thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em là Barcelona thì anh em thấy Barcelona trong 10 trận gần nhất thì Barca nó chỉ thắng được ờ, uh, 6 trận và để hòa hai trận và để thua hai trận thì um, trong trận trước đó thì Barca có để thua Valencano nè với cái tỷ số là 2-1. Trước đó nữa thì có để thua Real Madrid trên cái đấu trường cúp nhà vua Tây Ban Nha với cái tỷ số là 4-0 và hòa Girona với cái tỷ số là không đều và hòa hòa thêm Getafe nữa nha anh em. Trong khi đó thắng hai trận gần nhất á, chỉ thắng được Atletico Madrid với tỷ số 1-0 nè, thắng Real Betis với tỷ số là 4-0. Nói chung á thằng ờ, Barca này á nó đã vô lịch cản rồi. Quan trọng nó đấu với cái đội nào, nó càng lớn thì nó càng phải tung đội hình mạnh ra để nó đấu giống như Real Betis hoặc là Valencano nè hai này nó đang có một cái phong độ trung bình cũng khá là tốt thì um, Barca nó sẽ đôi công hấp dẫn với hai này giống như thằng Osasuna thì cái trung bình trong cái mùa giải này Osasuna cũng không vượt nổi bật cho mấy bởi vậy um, nếu mà trận này Barca có thể tung một cái um, chiến thuật mới hoặc là đội hình dự bị ra để đá cho ý Osasuna thì sao anh em đó à, còn bên phía Osasuna thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất á Trước đó thì Osasuna đang có một cái um, chuỗi thất vọng khá là dài trong 5 trận thì chỉ um, để hòa được 3 trận và là thua hai trận trước Villarreal và Valencia. Còn gần đây thì 5 trận gần đây nhất á, thì um, Osasuna có cái phong độ rất tốt thì đã thắng 3 trận nè và để thua hai trận thua trước Valencano và Real Sociedad và thắng trước Cadiz nè, thắng trước Real Betis với tỷ số là 3-2 và thắng anh chơi với tỷ số là 2-1 thì anh em thấy nếu mà tính 5 trận gần đây thì uh, Osasuna đang dần lấy là cái phong độ đó, à, đang cũng rất tốt nha nè còn mà trong cái thành tích đối đầu á, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất thì à, những bàn thắng luôn nghiêng về phía Barca không nha anh em. 3 trận thắng nghiêng về Barca và chỉ một trận hòa. Đây anh em thấy trên phần màn hình. Đây Barca trước đó rất là lâu mùa giải 2020 2021 á, thì Barca có thắng thằng Osasuna với tỷ số là 2-0 nè. Trước đó nữa thì ờ, hai à, điều đó và 4-0 4-0 trong cái là lượt về của mùa giải 2021-2022 nha anh em. Còn cái trận lượt đi mùa giải 2022-2023 thì Barca chơi trên sân nhà của Osasuna, Barca chỉ ăn với được với cái tỷ số là 2-1 thôi nha anh em. Đó anh em nên nhớ cái trận vừa rồi Barca chỉ ăn được cách biệt chỉ có một bàn thôi. Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho anh em xem là trận đó Barca ăn với tỷ số là 2-1 nè. Đó. Anh em thấy trong cái trận đó Barca được lợi thế à, kẹt lợi thế là đội mạnh hơn với nhiều cầu thủ trụ cột nổi tiếng hơn và nhiều cầu thủ siêu sao rất hay thì Barca chấp với cái mã kèo là một quà wow, đó anh em thấy trong trận đó Barca chấp mã kèo một quà wow, và Barca ăn 2-1 thì trong trận đó anh em nằm kèo Barca cũng quà wow. đó anh em thấy mà quan trọng là anh em thấy Barca nó ăn bàn thắng nâng lên 2-1 vào phút thứ 85 đó cái đội ghi bàn trước là anh em nên nhớ là cái đội Osasuna ghi bàn vào phút thứ sáu là cái đội ghi bàn trước nhất Ừ, anh em nên nhớ là thằng Osasuna là thằng ghi bàn trước nha bởi vậy cái trận này anh em nằm kèo thằng Barca chấp thì cũng rất là nguy hiểm cho anh em trong cái trận này Barca lợi thế sân nhà và lợi thế cái mã kèo trên nữa Barca chấp cực kỳ sâu trong trận này thì anh em thấy số liệu phân tích của cái trang sofa là cái tỷ lệ cầm bóng cái tỷ lệ cầm bóng của thằng Osasuna cũng rất là nhiều nha anh em đây anh em thấy trong hiệp 1 á thì thằng Barca có sự dòng ép mà qua từ đầu hiệp 2 vào thứ thứ 50 đổ đi á thì thằng Osasuna là cái thằng cái đội chủ chủ động cầm bóng và tấn công nhiều hơn anh em thấy phía màu xanh là của thằng Osasuna đội chủ nhà còn phía màu tím là của thằng Barcelona thì anh em thấy từ bắt đầu từ hiệp 2 thì thằng Osasuna là cái thằng chủ động để tấn công nhiều hơn thì anh em thấy đây đó anh em thấy mình tưởng hiệp 2 là thằng Osasuna là cái thằng kèo trên không chứ không phải là kèo dưới nha anh em. Cái tỷ lệ cầm bóng và cái tỷ lệ tấn công của Osasuna trong hiệp 2 rất là nhiều. Thì anh em thấy anh em có thể đầu tư vào thằng Osasuna là không à, là không phải là một cái thất vọng cho anh em. Cái đó là một cái ý kiến mà một cái lựa chọn đúng đắn của anh em nên chọn thằng Osasuna trong cái trận đấu này. Đó còn góc hai thằng này gặp nhau đa số cũng thẻ rất là nhiều anh em thấy Osasuna đã trong đa số trong cái trận nào cũng phải có thẻ vàng và thẻ đỏ rất là nhiều thì anh em nên đầu tư một cái mã tài thẻ cũng rất là ok trong cái trận đấu này luôn thì anh em thấy nếu mà trong cái lịch sử của Osasuna anh em vuốt về những cái trận đấu trước đó của Osasuna với các đội tuyển khác khi các câu lạc bộ khác thì anh em thấy trận nào hầu như cũng tầm 5 đến 6 thẻ hoặc là có thẻ đỏ trong đó nữa thì anh em cứ nên đầu tư vào mã tài thẻ cũng rất là ok còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy chỉ có 9 quả góc mà 6 góc nguyên về phía Barca. Đó, 6 góc nguyên về phía Barca và 3 góc nguyên về phía Osasuna thì đa số <coughs> đa số trong những trận gần đây nhất á, thì Barca đang chơi theo một cái tiến trình là tấn công chính diện rất là nhiều bởi vì rất là ít góc những anh em nào mà nên đầu tư vào cái mã kèo góc trong trận này thì anh em nên đầu tư cái mã xỉu góc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 Osasuna tệ cực kỳ trong trận đấu này. Trong khi đó Osasuna đang có phong độ cực kỳ tốt và Osasuna có một cái sự kiểm bóng soát bóng tốt và hàng công cũng đang đá rất là hay. Đó. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Osasuna được chấp 2 luôn cho mình, được chấp 2 luôn. Anh em ti ăn 8 được chấp 2 thì hiện tại cái mã kèo được chấp 2 thì ăn 8 mà anh em ăn 8 còn ngon hơn cái tỷ lệ anh em hòa kèo nó sẽ cao hơn. Nếu mà có một tình huống hy hữu thằng Barca có thể ăn với cái tỷ số là 3-1 hoặc là 2-0 thì anh em vẫn hòa cái kèo anh em không thua đó anh em lựa kèo um, thằng uh, Osasuna được chấp 2 đó. thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn đây thì anh em cứ lựa cái mã kèo là thằng Osasuna được chấp 2 cho mình đó anh em quýnh từ đầu luôn anh em quýnh mạnh vô cái mã kèo Osasuna được chấp 2 nè anh em nằm thêm cái mã tà, kèo tài trong cái trận đấu này là 2.5 ăn 8 đó hiện tại nó đang có cái kèo tài 2.5 ăn 8 thì nếu mà thằng thằng Barca Barca có thể ăn với cái tỷ số là 2-1 thì anh em húp full được cái mã kèo Osasuna với thằng à, Tài luôn nè đó quan trọng là Osasuna đang có cái hàng công cũng cực kỳ tốt nhưng mà nhà cái đang đánh giá thằng Osasuna là giống như cái trận này thủ môn nó không có vậy đó mới đưa ra với mã kèo là thằng Barca chấp tới 1,75 đó trong khi đó à, trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì đã một lần hòa và hai lần thằng Barca chỉ ăn được cái cách biệt chỉ có một bàn đến hai bàn thôi đó thì anh em nên đầu tư mạnh tay vào cái thằng Osasuna trong cái trận đấu này trong khi đó anh em thấy trên bảng xếp hạng thằng Osasuna là đang cần vị trí đang cần 3 điểm hơn thằng Barca trong khi đó thằng Barca đã vô địch rồi nó giống như đã nó vô địch trong um, um, cái giải cái đấu của La Liga rồi nha anh em thì nó không cần phải đá đôi công với thằng Osasuna làm gì lâu lâu nó công trái chơi không vô thì thôi nhưng mà quan trọng thằng Osasuna là bắt buộc phải công đó để có thể lấy được nhiều bàn thắng đó, để nắm chắc 3 điểm để có thể vươn lên vị trí top 7 trên bảng xếp hạng đó trong khi đó anh em có thể nằm thêm cái mã xỉu góc 9.5 cho mình nữa nha thì xỉu góc uh, hiện tại là đang 10 nhưng mà anh em vào cái mã kèo 9.5 thì anh em ăn sẽ cao hơn cái đặng này mình dự đoán sẽ có tầm 8 góc hoặc là 7 góc thôi thì anh em cứ nằm cái mã xỉu 9.5 cho mình đó anh em nằm mã xỉu góc nữa nha còn hiệp 1 thì anh em vào từ đầu luôn anh em vào cái mã tài một cho mình thì hiệp 1 mình dự đoán sẽ là một điều dành cho hai thằng trong hiệp 1 đó anh em nên nằm cái mã kèo là tài hiệp 1 một quà nè tài uh, nguyên trận 2.5 nằm Osasuna được chấp 2 đó ba cái mã kèo còn những anh em nào mà đang chơi ngoài á qua thầu qua cò thì trận này nếu mà anh em muốn nằm thằng à, Barca thì người ta sẽ đưa kèo cho anh em là Barca chấp 2 còn anh em muốn nằm thằng Osasuna thì người ta sẽ đưa kèo cho anh em chỉ được chấp có 1.5 mà đó anh em chơi qua thầu qua cò là thằng thầu thằng cò nó đang biết anh em dự định đá cái gì để nó đưa kèo ra nó hạ kèo anh em đặng nó cắn kèo anh em đó quan trọng là anh em chơi anh em phải biết được cái chỗ nào mà anh em chơi cho lợi thế anh em chơi anh em kiếm ra được cái đồng vốn đó anh em kiếm được cái đồng lãi luôn chứ anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em bị mấy thằng đó ép riết anh em cũng chỉ có bể nợ thôi chứ anh em không có đường mà anh em gỡ nợ nợ nha thì bởi vậy mình trong video nào mình cũng khuyên anh em rất là nhiều về cái vấn đề mà anh em nên đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất đó thì anh em thấy những cái video trước á giống như tối qua thôi cái điển hình tối hôm qua để <clears throat> để anh em cần nên xem xét và anh em học hỏi trong cái trận tối hôm qua đó là cái trận của thằng à, Liver cái trận này mình trên video mình đã nhấn mạnh cho anh em rất là nhiều mà anh em tối qua mình làm mình thất vọng vô cùng trong khi đó mình gửi ba cái mã kèo cho anh em không cho anh em nằm kèo phụ luôn trong nhóm mình chỉ gửi ba cái mã kèo chính thôi là cho anh em nằm thằng liver chấp chiếc cái mã kèo là một quà nè là cho anh em nằm tài hiệp một và nằm thêm tài full trận nhưng mà tới hồi thằng liver nó bị gỡ là ba hai anh em nhắn lên nhóm anh em khóc khóc là giờ anh em khóc làm cái gì trong khi đó mình đã gửi cho anh em ba cái mã kèo là chủ yếu anh em quýnh hai cái mã kèo tài với anh em đang nằm thằng liver trong khi đó anh em chỉ nằm đúng thằng liver hai kèo tài đó anh em bỏ bỏ đi đâu đó hai kèo tài đó nó bị lủng lỗ nó bị bay mất tiêu hay sao mà anh em không đánh anh em đánh chỉ đúng một kèo thì nếu lỡ tối trận đó ba điều rồi sao anh em thua rồi sao anh em phải dần kèo ba kèo thì anh em phải chia đều ra anh em đánh ba kèo trong khi đó anh em dồn vô anh em đánh một kèo một anh em có chắc ăn được cái kèo đó nó ăn hay không trong khi đó mình nhận định cỡ vậy mà mình còn chưa biết chắc ăn là thằng Liverpool có thể ăn trong trận đó nhưng mà mình biết chắc là tài trong trận đó sẽ nổ họ thế bả mình cho anh em ba cái mã kèo để anh em tràn qua cắn lợi để anh em chơi anh em kiếm lãi mà anh em chỉ vô đúng một mã kèo xong anh em nhắn tin anh em khóc với mình cái đó là cái lỗi của anh em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 đó thì à, đến đây cái video mình cũng rất là dài rồi mình xin à, kết thúc video tại đây thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau